Giang xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Tiếp tục quay trở lại nội dung làm đường và làm cầu của Giang xuống nhà cô giáo dê nhé Hôm nay là ngày thứ à, tư rồi quý bác anh chị ạ Thì uh, trong vòng một ngày mai, ngày kia nữa thôi thì uh, mình có lẽ là cũng uh, sẽ làm hết cái uh, số mà kinh phí uh, mà quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân trong vòng nước đã gửi gắm cho Giang Và buổi sáng nay thì quý bác anh chị có thể uh, nhìn thấy là cái con đường cái đoạn hôm qua mà bà con đổ xong ấy, thì mình cũng lấp đất ở bên đường này để cho giữ cái bê tông nó sẽ tốt hơn và mình cũng bảo bà con là cố gắng là quét cho nó sạch thì bê tông này không có sau này nó dính đất và nó đi nó sẽ bị trơn Đấy. và đi xe máy thì mình nó cũng chưa cứng hẳn được các anh chị ạ nó còn rất là non để để mai thì mình mới được nói chung là mình đi thì vẫn đi được thôi nó không thể chắp được tại dưới này thì bà con cũng bắt đầu là à, tiếp tục à, đảo xi măng ở dưới và mình làm nay thì chắc là có lẽ sẽ đã qua được đoạn cua này các anh chị ạ và khi nào mà hoàn thành cái à, đoạn này đến đâu và tài chính làm sao thì mình sẽ công khai ở cái video cuối cùng nhé để cho các anh chị có thể mọi người là biết rõ hơn và cũng đang nhận được rất là nhiều cái um, tin nhắn của các anh chị giả đã luôn động viên Giang và Giang vào đây rất là cảm ơn cái lời à, động viên góp ý và chân thành nếu như sau này mình làm nó sạch sẽ hơn mà nó nguyên bê tông thì đi à, vào trời mưa nó cũng bị trơn trượt các anh chị ạ nếu mà mình không làm sạch mà bám đất là rất dễ là trơn trượt nhưng cái đoạn mà hôm qua mình à, đổ đây thì bà con là lấp đất vào hai bên lề đường cũng là rất là chú ý vấn đề mình không không lấp lên trên mặt bê tông thì nó sẽ bị bám đất vào ấy. thì nó sẽ không trơn lúc ấy bê tông lại thành bê tông đất Đấy, nó nguyên bê tông nó rõ như này thì ờ, đi nó không bị trơn trượt trời mưa hay là nó như này nó rất là dễ đi thì là nó còn non có buổi sáng này non thì cái vết xe máy nó còn có vết bây giờ cái, nó chưa chết hẳn cái xi si này Đấy, chắc là mai nó mới chết hẳn được nên mình bảo con thôi mình đừng vội đi tạo đi vào xuống <laughs> nay thì bà con đang à, tiếp tục để làm cái đoạn à, này thì chắc là tầm trưa trưa là mình sẽ làm đến đoạn cua được không anh chị ạ cua tay áo ấy. vừa Giang cũng à, nhận được rất là nhiều cái à, tin nhắn của quý cô bác anh chị là cũng muốn à, ủng hộ thêm cho bà con một chút của ít lòng nhiều để có thể là mình nối dài thêm cái con đường đấy nhưng mà xem là cái video trước của Giang thì à, có nhiều chú à, Hà Nội cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh à, cũng đã xem và muốn là ủng hộ thêm cho bà con thì Giang à, cũng à, thay mặt bà con là xin gửi lời chân thành cảm ơn à, sâu sắc tới à, quý anh chị là thường quân nhà hảo tâm à, con người của tấm lòng vàng cũng chia sẻ một chút à, công sức cùng à, Giang và giúp bà con để hoàn thành đấy có lẽ mình làm thì à, cũng sẽ hết cái số tiền mà các anh chị đã gửi gắm và được bao nhiêu theo cái khả năng của Giang tài chính mình nhận được thôi các anh chị ạ thì thực tế là trong lòng bản thân Giang thì rất là mong muốn làm hoàn thành con đường đấy nhưng mà cũng phải là tùy thuộc vào cái uh, tiền tường mình nhận được bao nhiêu đấy, à, giá cả của sỏi cát này là tiền này, xi măng này vật liệu nó lên này lại tiền xăng xe này những ờ, đoạn mà con đổ thì mình bảo vào con kéo này nó có vết nhám nhám này có thể là nó cũng sẽ bám đường hơn các anh chị ạ đây gạch này lên thì ờ, chắc nó không được trơn trượt lắm này à, cái giai đoạn trước thì bà con làm như vậy thì mình thấy là đi đường cũng khá là bền nhưng hiện tại là cũng chưa có hề hấn về hư hỏng đúng anh chị nhé và Giang cũng nhận được rất là nhiều cái comment của anh chị khán giả ông góp là giai đoạn 1 thì Giang đã làm được 710m này lên đến cái đúng cái điểm trường mầm non sau đó mình đổi giai đoạn 2 là 610m lên đến đúng đỉnh bản à, hàng trắng lừa sau đó thì mình à, tiếp tục làm hai cây cầu cũng ở cái bản này bên trong bà con mà gọi là háng mông đưa đó cũng làm hai cây cầu và sau đó thì ra lại làm một con đoạn nhánh từ cái uh, số uh, cái con đường tấm lòng vàng à, giai đoạn 1 nó rẽ sang bên uh, à, tây phải nếu mà mình mình uh, đứng ở vị trí đằng dưới uh, nhìn lên uh, trên đỉnh bản đấy là đường sang bên nhà cộng đồng và đường xuống nhà cô giáo dê thì à, cả cũng chung là một cái bản này cả thôi nên là mình cũng ờ, đã giúp cho các bản này mỗi nơi một chút để có một là bản có cầu hai là bản có đường đi ấy. thì với cái ờ, số tiền mà mình nhận được thì mình sẽ cố gắng là giúp hết cho bà con nếu sau này mình làm đến đoạn nào mà có quý bác chị nào ủng hộ thêm thì mình lại tiếp tục làm làm xong thì mình làm xong thì à, Giang sẽ cố gắng là đi tìm những hoàn cảnh gia đình khó khăn ở những bản khác nơi khác để mình có thể là giúp uh, cho bà con nhưng mình cứ bởi vì là mình cũng không thể nào mà làm hết được ấy nhà nước người ta cũng không thể làm được bản thân mình thì cũng chỉ là cầu nối để lại duyên đến với gia đình hộ gia đình nào hoàn cảnh cá nhân nào bản nào duyên của bản đó thế còn có một đoạn đấy tầm 10 ờ, mét nữa thôi mình sẽ ấy tới ờ, đoạn cô tay áo này các anh chị nhé đấy thì các bạn sẽ hình dung thôi cô tay áo thì nó vòng xuống dưới này đó là con đường chạy xuống dưới kia khoảng hai trăm năm mươi mét nữa 200 mét là chúng đến đoạn đúng đoạn cầu à, trước mà Giang cũng đã nói các anh chị biết rồi và Giang cũng nhận được một cái ờ, sự đóng góp của Ờ, cô Thái ở Hà Đông Hà Nội gửi cho Giang là một triệu để làm cầu ờ, hôm trước mà Giang có quay ở dưới này thì Giang bảo thôi bảo bà con muốn làm đường để đi lại nó thuận tiện hơn đấy thì mình ờ, cũng đã kết hợp cả tiền làm đường nó trước và làm cầu nó còn dư thì mình cứ đổ đường đã cho bà con nếu mà nó còn dư thì mình sẽ làm cầu số tiền của cô Thái thì mình cũng sẽ cho vào là làm đường cả sau này kết thúc cái đoạn đường này thì Giang sẽ công khai toàn bộ danh sách à, tài chính để cho cứ ba anh chị cùng toàn thể mọi người sẽ tiện theo dõi hơn và mua cát sỏi bao nhiêu thì như thế nào đây, hàng ngày mình mua mình ghi vào hết rồi các anh chị nhé đây là buổi sáng bà con mới đổ từ à, trí à, xe máy của Giang để trên đi kìa các anh chị nhé Đó. Kan juga paman, dia dah macam tak. Ha. Tao. Đi mình coi lên đúng rồi, mới khó cái này, cái này. Phải lên, phải lên. phút nữa thôi là đến à, đoạn cua rồi. Đấy này. <laughs> lúc trưa thì bà con làm đến ờ, đoạn này cua tay áo này nghỉ bắt đầu buổi chiều để tiếp tục làm từ cái đoạn cua tay áo này các anh chị nhé đây từ cái đoạn cua tay áo này mình ờ, đi xuống đến chỗ bà con mà đang đang đảo xi dưới đấy đây xuống đây là khoảng còn 250 ờ, mét các anh chị nhé mình nếu mà có thì chắc chỉ làm qua đoạn cua tay áo này một chút chừng 5 60 mét nữa cái đoạn chiều cua cua mà hình tay áo này mình làm rộng nha các anh chị nhé nó là sáu mét rưỡi khi mình vào cua nó dưới đoạn này nó, nó thẳng thôi đường nó dài do là cái mình phải qua quả đồi này mà đấy chạy được quả đồi được các anh chị nó chạy thành 3 tầng đấy, từ vị trí mà người đang đào kia nhá chạy men nào chân đồi đấy lại đến khúc cua tay áo này lại đến khúc cua tay áo lại cua tiếp lên đó nó rắn bây giờ nó mới dài nữa mà bình thường mà người đi ờ, gọi là chính cái đường chim bay thì nó rất là gần từ ờ, bên kia mà thẳng thẳng lên nó rất là gần nhưng mà không thể làm và con đường có thể như thế được nó phải men thôi núi này nó đi vòng lên hôm nay mình làm cái cua tay áo này tại là cũng hết sỏi rồi hết cát nay mình mua được khoảng tầm bốn năm xe nữa là hết tiền các anh chị Đấy, mình cũng tính là làm qua đoạn xe máy này thì xuống đoạn dưới cái nơi là đã hết rồi còn khoảng 200 mét nữa đến cầu à, nước đây rất là hiếm các anh chị ạ mét sáu mét rưỡi thênh thang luôn này nó là cua mà đấy Đó. nhìn rắn lượn và lợn cua tay áo này nhưng một con rắn luôn À? Thế thì xem à không chút, cứ không chút Từ đây à, vị trí này thì cô bác anh chị có thể nhìn thấy bản Bà con này có 20 hộ Nằm ở phía bên kia nhé Đó, Mình khi men theo con đường Phía dưới này là cái cầu Gỗ ấy cô anh chị nhé Mình cứ chạy theo con đường này lên lên đây Vị trí mà mình đang đứng này là 200 mét nữa Đó là mọi người thì đang làm đến đoạn cua tay áo mà thì à, hết sỏi hết cát thì đến ngày mai nữa thì sẽ là ngày cuối cùng mình mua hết toàn bộ số tiền vật liệu đấy, còn đổ được đến đâu đấy thì mình cũng chưa rõ ngày mai là khoảng, khoảng tầm 5 6 xe sỏi nữa 5 xe sỏi đấy, 6 xe sỏi nữa và hai xe cát nữa và ít xì nữa là hết tiền mình mua đấy đây có 5 6 xe thì có lẽ là mình đổ qua cái gốc cây nữa không? Đây có một gốc cây này. Mình đổ cái gốc cây này lên đây nữa. Đấy, còn khoảng là 170 m nữa. Một chút nữa thôi bà con làm xong thì mình cũng uh, nghỉ thôi. Về xe vật liệu uh, mình làm hết vật liệu rồi chút nữa thôi là con nghỉ thì các anh chị có thể thấy nhá đoạn cua lên đây cua tay áo lên đó ở bên trên này. máy xe này không tắt được à máy này không có chìa khóa tắt à lỏng quá thấy um, mở à đây à. có anh chị em chút này nữa thôi tối muộn này và có lẽ là người bạn cũng khép khép lại video của trang ngày hôm nay đây thôi và vâng, xin chúc các anh chị của toàn thể mọi người là có buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn thành công hơn trong cuộc sống Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ba anh chị Mình còn thêm mọi người nhé Còn một chút này nữa thôi mình. Ừ, xong rồi